Ok luôn anh em nhá Chào mừng anh em đến với Game Today Phải nói là hôm nay nó là cũng là Rất là vui Khi mà trong một cái ngành nghỉ Người ta có thể là nghỉ ngơi Người ta thư giãn Người ta đi chơi Đấy thì tôi lại có hứng thú việc làm clip để phục vụ anh em <laughs> Thế nên là sau khi mà kết thúc cái con game này Up lên video xong Là tôi chắc chắn là tôi sẽ tự thưởng và tôi một like Thế còn anh em thì anh em thấy sao tôi có xứng đáng để được nhận một like của anh em cho ngày hôm nay không? Khi mà hôm nay tôi ra một cái clip ở trong cái ngày nghỉ để <laughs> liệu rằng anh em thấy có xứng đáng không? Khi mà hôm nay tôi đã phải từ bỏ những cái ờ, thú vui Hồng Trần <laughs> để có thể là đấy, chuyên tâm làm clip phục vụ anh em. Ừ, cuộc sống bây giờ tôi chỉ gắn liền với hai chữ YouTube youtuber anh em nhá và content creator <laughs> ok đầu clip như thường lệ tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh tôi xin được chào mừng anh em digori digori đúng không đã chính thức trở thành hội viên mới ở trên kênh đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em trần đức trung anh em mạnh minh anh em phạm hưng anh em nam anh em ngô thanh sang anh em mc joyler linh anh em Kunilu và anh em Nguyễn Trọng Tuấn đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Con game này là chuẩn bị big update rồi anh em ạ. Fallen Witcher này, nó hai mà tôi không chơi Fallen Witcher đâu. Bài này thì ừ, tôi ờ, hôm nay tôi sẽ chơi một cái bộ bắn trưởng anh em nhé. Ở đây có đồ bắn trưởng rồi, rất ngon. Blink, Blink ghép đầu game. Đấy, thậm chí là có một cái trượng phép nếu mà chúng ta có thêm một cái nhẫn lé nữa à, ờ, trận này tôi ờ, tôi sẽ đánh bắn trưởng thôi Fallen Witcher trong cái phiên bản tiếp theo nó sẽ là một cái con đường nó có thể là nó sẽ là một cái nhân tố bí ẩn trong cái cái cái cái mùa mới đấy. Tôi nghĩ là nó sẽ là một con mà nó kết, kết hợp được rất nhiều những cái thứ hay ho để làm content ở trong uh, cái meta mà sau update. Đấy, ui, được quá anh em ơi. Được đấy, chỉ bây giờ chỉ là còn về ờ, bài thôi Bây giờ bài ờ, chưa ra nha anh em nhá Bài bây giờ tạm thời ba Goblin nữa này Game bây giờ ấy Thì tôi có một cái nhận xét đánh giá chung về cái con game trong cái tình trạng hiện tại ấy Có vẻ như là nó đang chạy đua update Chạy đua với thời gian Update rất nhiều Đấy, để cho nó kịp những cái event trong cái dịp nghỉ lễ Rất nhiều những cái update nó được tung ra để làm gì để tung những cái skin mới đấy, hay là những cái event mới đấy, kích thích lạp thẻ kích thích lạp để có những cái gói lạp vào để có thể những có những cái uh, mặt cờ hay là những cái skin mới update rất là nhiều Thực ra tốc độ như này tôi tôi nghĩ là hơi nhanh Trung bình mà bây giờ cứ hai tuần một lần update thì nó quá nhanh anh em ạ Theo tôi những cái con game khác mà tôi biết nhá Tôi chơi ví dụ Dota chẳng hạn thì nó rất lâu một năm là nó sẽ có một cái big update nó sẽ có tướng mới nhưng mà chỉ có một năm một lần thôi đấy đấy con con con game này thì tôi thật với anh em nó ra liên tục luôn có những cái cái giai đoạn mà nó là hai tuần một lần là có tướng mới anh em nhớ cái giai đoạn mà cái con ờ, live speed nó ra không sau đấy hai tuần là ra luôn cái con kiếm hồn rất nhanh đấy trong khi là những cái trò khác mà tôi biết thì nó không nhanh đến cỡ như cái con game này con game này nhanh quá meta đổi thành sạch luôn chưa kịp làm quen meta nó đã chuyển sang meta khác rồi đấy còn dota thì không phải là nó trong năm nó không có update nó vẫn có update nhưng mà thường nó update đấy nó là những cái um, cân bằng về mặt chỉ số của những con tướng làm sao cho game nó cân bằng hơn để chơi được nhiều những cái thứ hay ho hơn đấy con game này nó chưa làm được cái điều đấy chưa cân bằng được game nhưng mà đã coi như là đã update rồi thế nên là chưa kịp cân bằng chưa kịp làm quen với những cái bộ mà mới thì cái bộ mới nó lại là đã là cái cái, cái bộ mà nó không mạnh ở meta mới nữa rồi đấy lại có những cái bộ khác và dần dần những cái bộ cũ thì cũng chả ai chơi nữa bởi vì là quá yếu thế nên tôi nghĩ là cần phải có một sự thay đổi từ nhà sản xuất cái con game này chứ như này hơi toang anh em ạ thực ra một cái con game mà tạm gọi đi nó là cái con game đánh cờ đấy đây nó là cái game đánh cờ tạm gọi là như thế <clears throat> thì nó cũng cần một cái sự ổn định nhất định anh em ạ giống như chơi cờ tướng của vua thôi bao nhiêu năm rồi vẫn thế có gì thay đổi đâu <laughs> đúng không anh em đấy còn <clears throat> hậu ấy là vẫn đi chéo đi ngang đấy còn uh, ờ, xe nó vẫn đi ngang thế thôi nó không có gì thay đổi cả về lo mà tôi sẽ cho vào anh em nhé chờ tôi kích hoạt kira anh em ạ tự dưng tôi lại vừa con ọc ở đây nữa tôi có kira ở đây ok về là cũng chơi được nha anh em nhá Tạm thời thì bây giờ chưa bắn trưởng vội Tí nữa rồi bắn trưởng sao Bây giờ thì cứ từ từ đã Mạnh đã, mạnh đã anh em ạ ba assassin kẹp với cả Kira Ờ, cũng được Đây là cái phiên bản nhỏ hơn, bé hơn của cái bộ 6 assassin kết hợp với Kira đây Bây giờ là cần uh, kiếm tiền đã anh em ạ Từ từ ví dụ như bây giờ nhá tôi uh, đợi cái gì tôi đang đợi là nó ra một con zipper chẳng hạn đấy ra một con zipper thì chúng ta sẽ cho mech vào kiếm tí giai đoạn đầu game u uh, không được rồi không được rồi con này phải mua nhá chơi bán trưởng là phải mua từ từ bán con gì đi đây bây giờ chắc chỉ bán con rồng thôi anh em ạ Bây giờ chắc tôi sẽ bán cái con rồng này đi Mặc dù là có một cặp ở đấy nhưng mà thôi Con rồng này nó không tin lắm Ở đây tôi có rất nhiều cặp Đấy tôi đang đợi những cặp này nó lên 2 sao rồi Chúng ta chắc chắn là chúng ta đánh được Còn bây giờ thực ra có thể là sẽ có trận thắng trận thua Nhưng mà thôi không sao cả Thực ra anh em cũng thấy là có một cái um, lối chơi nó rất là quen thuộc Đấy nó, nó, nó như kiểu nó, nó giống như là chơi cờ tường ấy sẽ có những cái phong cách riêng của từng người và anh em nhìn thấy là có những cái lối chơi giống kiểu dạng như tôi như này đấy là tích cờ đấy tôi nói thật thay vì là, là phát triển cái um, những cái uh, event hay là những cái uh, update theo cái kiểu là là là là thêm từng mới các thứ thì tôi nghĩ là nó con game này ấy, nó nên phát triển cái um, hệ thống AI tôi nghĩ là như thế <laughs> đây rồi u uh, mèo này từ nhá thì bỏ bớt cái con thôi tôi nghĩ là bây giờ hết slot rồi anh em ạ nên là tôi sẽ um, bán lấy con violon đi thôi bây giờ tận dụng tí anh em ạ tận dụng mất tí như tôi đã nói với anh em là bây giờ tôi rất cần những cái uh, cái tinh hoa Được Như này chắc ăn được và trứng nhưng mà tôi sẽ không đập cho mấy cái con này đâu anh em nhá Mấy con này cần gì trứng Tôi có cây tinh hoa thì tôi rôn thôi Nhưng mà trứng này để từ từ đập cho những cái con mà nó quan trọng hơn Đấy như tôi đã vừa đang nói dở đấy là Thay vì là cái việc là update nhiều và thêm tường để tạo độ mất cân bằng thì hãy làm cho cái game này nó cân bằng hơn để chúng ta có thể chơi được nhiều thứ hơn Đấy mà tôi cũng rất thích thế. Ui đây rồi, mèo đây rồi. Ừ. Anh em ạ, tôi cũng rất, rất thích là cái điều đấy bởi vì là tôi được chơi uh, tôi làm content mà. À, chơi được nhiều bộ rồi tôi sướng thôi. Làm được nhiều live up cho anh em, biểu diễn được nhiều, múa được nhiều chứ còn bây giờ nói chung là một cái vài cái live up nó mạnh quá ấy. Nên là cũng cũng cũng nhiều khi là cũng bị phụ thuộc vào những cái live up mạnh. <clears throat> Đây nó, nó đúng gọi là lấy thịt đẻ người đấy, 8 con. 8 <laughs> con. 8 con này vẫn hơn là con con con người nước đấy anh em ạ. Theo tôi là như thế. Nếu mà chúng ta có 8 con ở trên bàn cờ và chúng ta đánh với 5 con Nó vẫn là lấy thịt đẻ người thôi Ui thật chết rồi Cố vẩn rau này thua Mày quá nhảy được kịp Một phát được Hy vọng là nhà phát hành cũng sẽ um, lưu tâm đến cái việc cân bằng lại game anh em ạ Cân bằng là một, thứ hai là phát triển cái hệ thống AI ở trong game u uh, đây rồi, hay quá Kiếm quyển sách đã Ok Ở đây là tôi có um, khá là nhiều cặp Nhưng cái cặp này nó sẽ lên hai sao cho tôi sớm thôi Sao Breaker cũng được nha anh em nhá Sao Breaker tí nữa cho vào Để lấy um, uh, Goblin Hệ Goblin ở trong cái, cái, cái, cái trò chơi Trong cái bàn cờ này có Goblin thì cũng khỏe <clears throat> Anh em thấy tôi nói đến cái công nghệ AI thì nó là như nào Tôi lấy ví dụ nhá Như là Cái này tôi nói một lần rồi đấy Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho anh em Bởi vì mãi nó vẫn chưa làm đấy. Trong khi là rất nhiều những cái trò khác làm rồi lại lấy ví dụ ví dụ dota <laughs> Đấy, cái con game nó, nó triệu đô nó khác với cả con game nghìn đô nó, nó khác nhau lắm đây cho này vào rồi AI nó như nào Tôi lấy ví dụ như là Bây giờ tôi chơi nhá Nó sẽ cái con AI ấy Của mỗi người nó sẽ khác nhau Đấy Của mỗi một cái ạc anh em chơi con game này nó sẽ khác nhau à, ví dụ như là con ờ, AI của tôi nó sẽ ờ, học học tôi lúc mà tôi chơi nó sẽ học theo cái lối chơi của tôi đấy khi mà ví dụ như là cái lúc mà tôi ờ, tôi tôi tôi bận ấy tay tôi nó kiểu nó đang phải một tay là, là, là cầm bình sữa <laughs> một tay là xoa chán để con con tôi là dễ ngủ <laughs> thì đấy tôi bật cái công nghệ AI lên cho nó tự chơi Thế là tôi đỡ phải chơi <laughs> Nhưng mà nó vẫn chơi giống tôi Đấy, cái quan trọng là vẫn chơi giống tôi Thì đấy, tôi ý tôi là nó là như thế Cái ý tưởng này nó xuất phát từ lâu rồi Từ cái cái cái thời của của của của khoai cơ chứ không phải thời của mây đấy, cái thời của con trai tôi lúc mà nó đẻ ra ấy, khi mà lúc đấy tôi thực ra là cái đợt con trai tôi lúc mà mới sinh ấy thì tôi có có rất nhiều cái cái cái mà nó phải bận tay đấy thì đuôi cái ý tưởng nó nó hiện lên trong đầu tôi nó lóe lên là từ cái hồi đấy và bây giờ là sau 3 năm đấy <laughs> sau khi là có đứa thứ hai thì bây giờ nó lại quay trở lại anh em ạ tức là cái ý tưởng này nó lại quay trở lại rất phù hợp cho các anh em mà uh, bận tay đấy, rảnh tay nhưng mà vẫn muốn là chơi đấy, vẫn muốn là một lúc một thời gian phó mặc cho AI Ui, uh, thằng này gấu Assassin 2 á Vãi đái vậy Thôi, xin đấy Mất mẹ chuối bây giờ Lướt, lướt, lướt Ui, ui, ui, ui Ui, ui Mới con tí vào ạ à. Mất chuối với cay á Rồi xong rồi Tại sao lại thế bạn ơi Căng thế nhở, hết tiền rồi Không giữ được chuối anh em ơi Tốn nhiều tiền quá Mà đội hình nó vẫn chưa phải là là ok Đấy vấn đề là cái đội hình này bây giờ nó vẫn chưa ok anh em ạ Đội hình này vẫn chưa chưa chưa form được cái gì cả Chưa form được cái gì cả Vẫn đang tận dụng mất thôi mất với Sivet thôi anh em Bây giờ mà phải ra được Thunder Spirit Để ra kẹp với cả 3 mét với cả hai Spirit nữa thì mới mạnh được Ở level 8 chúng ta sẽ có hai Spirit, 3 mét, 3 mech Lúc đấy thì mới ngon Đó, Bây giờ chia ra anh em ạ Tôi cũng chưa dám mà cho cho human vào đâu. rồi đi. Ủa. Lại con rồng nữa này. Từ nhá. Có lẽ là sẽ phải ưu tiên con rồng trước đã. Tôi có phải mua đi bán lại mấy lần rồi đây anh em ạ. Đen nhở, toàn toàn cặp mà không lên được hai sao á. Lạ thật sự. Toàn cặp như này mà không lên được hai sao. Trứng thì tôi nhất quyết tôi không có áp cho mấy con này nha anh em nhá Không cần đâu Một là Thunder, hai là già thôi Anh em ạ, à, chơi bắn trưởng Ba là những cái con ví dụ 5 đô chẳng hạn Chứ còn mấy cái con này toàn một đô rôn mấy cái là ra mà à, Toàn một hai đô Chả qua là đen quá nó không ra thôi Nó do quá đen anh em ạ Không biết là tôi có thể chơi human ở trong cái bài này không Đây tôi cũng đang rất là muốn chơi human này đấy thực ra là vẫn có những cái round mà ăn được ấy chứ thằng kia phải nói là nó nó ra được con gấu assassin hai sao ui lại ra quả trứng này gấu assassin hai sao ở round 12 thì sợ lắm anh em ạ chết rồi không ổn rồi này bán rồng đi à hết slot rồi thôi tạm tạm thời bán rồng một đô đi nha anh em nhá con này thì tí nữa tôi sẽ tìm lại sau vậy Bây giờ tôi vẫn phải cần slot để tôi cho mấy con human vào Đang có ý định là chơi human đấy anh em ạ Có cái tiền uh, ờ, roll À không phải có tiền roll mà là có cái công nghệ make roll ấy Đấy nhưng mà không không không không ra anh em ạ Không ra Thắng là có công nghệ make roll rất nhiều ấy nhá Nhưng mà bài nó không ra Hơi đen Wow, ờ, bài này thọt tiền quá nhờ. Ừ, bị thọt quá Không biết là có làm ăn được cái gì trong trận này không đây Uh, Chính ra nhá, chuyện này ra rất nhiều Goblin luôn anh em ạ Nhiều Goblin vãi đái Anh em thấy nhá, Zipper nhá, ra cả Velom rồi nhá Đấy, ra cả mèo lên hai sao thậm chí là có hai quả trứng nếu mà tôi ý, là tôi là thậm chí là tôi đang sẽ có là một con mèo hai con mèo hai sao đấy anh em ạ hai con mèo hai sao đấy Chẳng qua là mèo tôi tôi ý không ý định là tôi tôi chơi con này tôi không mua thôi. Chứ còn hai con mèo hai sao thì ừ, khỏe lắm. Goblin bài này ra hơi nhiều ấy nhưng mà lại xác định là không chơi. Tôi là tôi đang muốn là chơi mết cơ. Vãi đáy cái thằng kia nó lên 8 rồi ạ Gấu Assassin 2 sao nói chung là nó tự tin Nó áp dí một phát lên 8 luôn anh em ạ Bởi vì cái bộ đấy bây giờ cần gì nữa đâu Bây giờ cần giữ chuỗi thôi mà Rồi ván này chắc là của nó đấy Khỏe quá à. cái thằng này nó khỏe quá à. Chính ra tôi cũng không yếu đâu Đấy nhưng mà nó quá khỏe thôi Bây giờ nó cắt được chuỗi của tôi xong nó lại còn có chuỗi nữa Khỏe lắm anh em ơi Ui Ôi rồi ôi trận này là phải chơi Goblin anh em ạ à. Mua Chết rồi ngu người rồi không mua Velom Ra Velom rồi đấy chứ Thôi được rồi rồi Thế là tôi cũng hiểu ra vấn đề là trận này là phải chơi gì rồi đấy anh em ạ à. Trận này là thiếu Zipper thiếu Velom đúng không Zipper Velom với cả con uh, con con con con uh, breaker. Prince Charming, I'm a horseman in black. Ổn không nhỉ? Gặp một cái thằng yếu yếu một chút này cho tôi xin cái cái cái cái, cái, cuốn sách. Thọt tiền quá rồi. Bạn ơi, cho tôi thẳng đi. Bom nhá, được bom luôn. Thề. Hey thua anh em ạ thế chứ này vẫn thua cay nhở ra bom rồi ra hai mèo đấy vẫn thua mất nhiều máu cơ không ổn rồi anh em ơi thôi bán con này đi tiền thọt quá không chơi được rồi ui lại ra human này vừa bán xong lại ra chiều chiều quá anh em ơi đấy chính ra là có 6 human rồi đấy 6 human rồi đấy nhưng mà có, có thắng được không nhở vấn đề là 6 human nhưng mà phải thắng cơ 6 human mà không thắng thì nó cũng vứt đi để round 20 chúng ta cho vào ta kiếm sách gỡ lại tí thôi thọt tiền quá rồi anh em ạ Cầm này hết tiền nhưng mà đội hình vấn đề nó yếu ấy Để xem là có chơi Goblin nổi không nên bây giờ <tsk> Khó nhỉ Bây giờ bọn nó đều form được đội hình rồi ấy. Ví dụ thằng này 6 online này Tức bây giờ bọn nó form đội hình mạnh rồi Cái tầm này ra 18 này anh em ạ Vớ vẩn nó, nó không lên được 6 max sớm Goblin thì là cũng không có tinh hoa để mà chơi ấy. Đấy có ăn được đâu Khó lắm 6 max 6 Goblin là phải chơi ở level 9 cơ Không ổn Lên làm sao được 9 ấy Không ổn Bế tắc à Bế tắc thật sự à Những cái lúc bế tắc thì tôi thường roll Hết tiền luôn anh em ơi Hết tiền luôn phải roll nó Phát cuối Ok Rồi nhá anh em nhá Goblin kéo hồi nữa tầm này anh em ạ <clears throat> Nhiều anh em sẽ tự hỏi là tại sao máu còn nhiều Mà hết tiền rồi mà vẫn roll Bí mật anh em nhá Anh em đoán xem <laughs> Nói chung là anh em rất là khó để có thể hiểu được cái suy nghĩ của tôi <laughs> Không hiểu được suy nghĩ của tôi đâu anh em ạ Đấy, <clears throat> trừ khi là anh em phải là fan siêu cứng luôn Tức là nhìn thấy tôi và fan là biết ngay tôi chơi cái gì Nhìn fan là biết ngay tôi đang nghĩ gì, tôi đang định làm gì <laughs> Còn hiện tại nói thật với anh em là những cái fan tiền nó hết tiền luôn ở level 8 Nhưng mà ừ, cũng chả hiểu là để làm cái gì thì Đấy, thì anh em lại phải xem tôi nhiều hơn nhé anh em nhé nên là nó có mục đích của nó anh em ạ Cái pha vừa rồi là có mục đích Không phải tự nhiên mà hết tiền mà vẫn roll đâu Mà thậm chí nó là cái round 19 rồi đấy nhá Cái round 19 mà sát cái round 20 rồi Đấy Sát cái round 20 rồi Mà tôi vẫn roll Ờ Thế như này Trong khi máu vẫn còn nhiều Máu vẫn còn trên 80 máu Ừ thế tại sao lại roll Liệu rằng là có anh em nào có thể trả lời được không <laughs> Hết sạch tiền luôn Thậm chí là anh em cũng thấy là cái bộ này nhá nó chơi ở level 9 Mà tôi còn quyết định là tôi hết tiền ở level 8 <clears throat> Thực ra tôi cũng muốn lý giải cho anh em một chút để anh em đỡ bỡ ngỡ Đấy là không lên 9 được đâu anh em ạ à. <laughs> Với cái thế trận như này anh em nghĩ là lên 9 rồi không Cái lúc mà tôi đủ tiền lên 9 ấy Tức là thêm cái lượng tiền phải đợi đến khoảng Rao 26 27 thì lúc đấy tôi sắp xuống hố rồi. <laughs> tốc độ trận đấu nó đẩy nhanh lắm nếu mà chúng ta chưa kịp form bài <clears throat> chính vì thế tôi phải roll <clears throat> rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, từ từ nhá tạm thời thì chắc là tôi sẽ bỏ con này ra bỏ này ra ok bây giờ chúng ta có 6 mét đã không tham được cái bộ human rồi anh em ạ Tầm này tôi đang tính là bây giờ Khả năng là còn phải dễ chết ở level này ấy Đang thua đấy nhưng anh em nhớ Đang yếu lắm đấy Đấy và tại sao lại phải rôn? Bởi vì yếu Có thế thôi Yếu nó phải rôn nhưng nó mạnh lên để đỡ máu Đấy em thấy không Bây giờ ổn rồi nhá Đấy đây là ổn nhá Đây là gọi ổn đấy, Tạm thời ổn Tạm thời ổn Tạm thời ổn Dragon Glide <clears throat> Rồi chắc là bán ca đi thôi Bây giờ cái tầm này thì ca gì nữa nhỉ Mà bây giờ đang tôi hỏi có chơi rồng không nào Bây giờ có chơi rồng không Mà nếu mà không chơi rồng thì chơi cái gì Từ nha Vứt bớt đi, vứt bớt đi, vứt bớt đi Đang tính, đang tính anh em ơi Không cố đâu, cố quá thành quả cố đó 6m cái đã Đang là phải chơi 6m 2 spirit Trận này là thọt tiền lắm anh em ạ à. Anh em cũng thấy là vì tôi có trứng nên tôi cũng phải rôn đấy Bởi vì ôm ba quả trứng này mất bố nó 15 tiền rồi Cả con bom nữa là cũng không nhét được vào Đấy phải lên 9 mới nhét được bom vào cơ Bây giờ mà, mà, mà, mà phải Ví dụ như ra con bom hai chẳng hạn Thì câu chuyện nó khác Nó sẽ là gót Anh em nhá Bây giờ không ra bom phải chơi 6 mét Đấy Nó là như thế đấy anh em ạ à. Mà bây giờ roll mà chả may ra bom hai Thì nó lại câu chuyện nó lại khác rồi nhưng mà không phải là tôi đang cố gắng tôi tìm con bom anh em hiểu không tôi là tôi đang cố gắng làm gì tôi đang cố gắng tìm con già hai đấy anh em ạ à. ui cá lồng thôi bỏ đi đâu đồ cay nhở thật toang thật đấy đập trứng những con này hơi sai thôi đập trứng con grim đi blink như grim xong combo à Đấy, hết tiền ở level 8 rồi nha anh em nhá Tôi hết tiền ở level 8 luôn đấy Quá căng thẳng luôn Vẫn đang hết tiền mà đội hình vẫn chưa mạnh anh em ạ Vẫn thua Đấy gặp lại này chắc chắn thua nha anh em nhá Không có nhiều Vẫn chưa đủ mạnh để có thể là sống sót Vẫn phải roll <laughs> Cay thật đấy Quá cay luôn Thật sự là như thế luôn Tất nhiên là bây giờ tôi cố gắng roll thì tôi cũng giảm được cái lượng máu mà tôi mất đi trong mỗi round thì cũng được trong lúc đấy thì có những cái thằng khác nó sẽ bị đẩy chết Lên nhớ là đang có một cái nhà nó rất to nha anh em nhá Cái nhà mà bây giờ nó chỉ việc gì cấp thôi Nó chỉ việc gì cấp thôi bởi vì làm sao Một con gấu assassin 2 sao ở round 11 Và nó cắt chuối ở tôi ở round 12 <clears throat> Không ổn rồi anh em ơi Tôi vẫn đang cố gắng luôn để kiếm ra một con già nữa thôi Để tôi đập quái quả trứng nhưng mà rất tiếc Cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ra Cay thật Liệu rằng có phải như này nó gọi là đen <laughs> Mà Đen hay là không Đấy Đấy là tùy anh em Tùy anh em phán xét Tôi thấy là bắt đầu cảm giác như là sắp đi nơi rồi đấy Cái kiểu tình trạng mà hết tiền à, chơi cái bộ này như này là đi rồi đấy Không ổn Già chả nhẽ lại không lên được hai sao Trời ạ Rồi 6 human cái đã anh em ơi Mà tôi còn đang có một cái chút lo lắng trong cái round này Đấy là 6 human nhưng mà lại chỉ có 4 À chỉ có có, có 5 phép thôi anh em ạ Nên là tôi cũng đang hơi no với cái vấn đề là Có ăn được cái rau quái này không đây Chứ bây giờ mà không ăn được cái rau này Thì thôi xác định luôn là xuống hố nhá anh em nhé Bao nhiêu công sức roll liếc các thứ nó cũng chỉ là Coi như là gió bay thôi <laughs> công sức à, bỏ ra mà round này mới nếu ăn được quái nữa thì tôi ăn cứt cố gắng giữ máu nhưng mà toang ra quái thì là toang nhá không có đồ cam là toang nhá ôi mọi ơi con kia còn nhiều máu quá ăn nổi không xoay quạt lần nữa ui hay quá hết được anh em ạ xoay quạt ui không được kịp xoay rồi được không được không được không được không ừ được hay quá tạm tạm tạm tạm tạm U, uh, RO à Được Nhưng mà tôi thì tôi cũng không đánh giá cao cái RO này lắm Thay vì cái RO mà nó có một cái uh, huyết trượng thì nó ngon hơn Hoặc là cái gậy tà ác thì ngon hơn Nhưng mà thôi RO thì cũng được Giúp giữ máu thôi Cái này nó chỉ là món đồ giúp giữ máu thôi anh em ạ Thôi tôi xin đấy mê Thôi xong rồi anh em ơi Ôi, oh, toàn quá nhưng mà thôi Làm nào giờ Không ổn, không ổn, không ổn Không ổn rồi, đấy lại gặp thằng này, tôi xong rồi Chết tôi rồi anh em ơi Nhắm nào sống sót được nhờ tôi vẫn đang cố gắng tôi roll ra con già hai đây nhưng mà hết tiền rồi ui mày quá có tiếp đạn tiếp tí năng lượng được được được ok cho con này lên này cho này lên level 9 là có 6 mét rồi này <clears throat> khó nhờ khó quá đi mất thôi làm nào giờ Bây giờ gặp thằng Beat thì chắc nó đẩy cho tôi cho Mỗi round nó phải khoảng 15-20 máu Chắc chắn luôn đấy Không ít đâu nhá Gặp Beat chắc chắn là không ít đâu Thằng Beat bây giờ anh em cũng thấy à, level 10, 50 đô luôn 15 trận thắng liên tiếp gấu Assassin 2 sao Chịu Ui gặp nó rồi này 6 bit anh em ơi 6 bit 4 gấu ở level 10 6 bit 4 gấu level 10 đang đợi con ngộ không đúng không? Thiếu con ngộ không anh em ạ, chưa ngộ không mà nó khỏe lắm rồi đấy. Đấy là cái lý do tại làm sao mà bọn nhà ở dưới nó chết hết rồi đấy anh em. Trận này có cái thằng nó xanh quá. 6 bit anh em ạ. <clears throat> gấu assassin 2 sao ở ra 11. Đẩy hết. Bộ này nó chỉ việc dí cấp thôi mà. Cứ dí thẳng lên 10 mà vẫn còn 50 đô kia là anh em biết là kinh khủng thế nào rồi. 100 <clears throat> đô incoming <laughs> tôi nghĩ là như thế tiền bây giờ để làm gì đâu bây giờ để rôn con ngộ không ba sao đấy tiền của nó bây giờ chỉ để rôn con ngộ không ba sao thôi chứ còn cái tầm này thì thì chả để làm gì nữa rồi full bộ rồi gấu thì nó không rôn được được ra đấy nó phải đợi con gấu ra ba sao thôi còn ngộ không thì có thể rôn được thì bây giờ chỉ rôn ngộ không nữa thôi nó sẽ có 3 metalit nữa giảm 35% sức sát thương không đỡ nổi anh em ạ à. khó quá rồi Ui có nhà chơi mết này Mà tôi có thể ăn được thằng này Ăn được Hay quá <clears throat> Nhưng mà mết chết hết rồi anh em ạ Nhà còn lại ở nhà Clive với cái Cái cái cái um, ờ, nhà có con gấu assassin hay sao Bây giờ tôi đang tích tiền lên 10, 11 anh em ạ Mùa này chắc là phải cố gắng lên 11 thôi hai rau quái nữa liệu sống nổi không nhở 55 máu Khó quá anh em ơi <clears throat> Cảm giác gặp thằng bit thì mỗi lần mất khoảng 15 máu Đấy, gặp thằng clay mỗi lần mất khoảng 10 máu Từ bây giờ ra 40 mới đủ lên 11 Khó quá anh em ơi Chết rồi, làm nào giờ Căng thật sự ấy Thề Liệu sống nổi ra ngoài không? Nổi không? Nổi không bạn ơi? Nổi không? Nổi không? Nổi không? Hay quá, hay quá, hay quá Được, được, được, được Ăn được thằng Lai Hay Có sách Được thế nhờ Lên được 11 rồi không? <clears throat> Thôi Tạm thời nhá, giữ sách ở round này Không không dùng sách để áp cấp nữa Để chúng ta có thể lên được 11 Trận này không lên được 12 anh em ạ Chơi 11 con thôi Chiếc này không lên được 12 rồi Khó lắm <clears throat> Lên 11 còn khó Đừng có nói đến 12 Bây giờ 55 máu Gặp beat Cầu mong cho gặp beat ít thôi chỉ còn gặp một lần mà gặp hai lần beat ấy Gặp một lần bóng với một lần là cái bản chính thì rất là toang ấy nhá Mỗi lần mất khoảng 15 máu Là tôi đã mất 30 máu rồi Còn 25 máu nữa hai lần gặp beat nữa là thua <clears throat> Tổng cộng là chúng ta sẽ có là sống sót Tôi tính là nếu mà đánh kéo khoảng 6 hao nữa thì có thể sống sót để lọt thôi Không hơn được đâu Trừ khi là cái thằng một trong hai thằng chết Và tôi nghĩ khả năng là thằng Clyde nó sẽ là cái thằng mà bị chết Khi mà gặp cái thằng Beat Còn tôi thì chắc là tôi máu nhiều tôi vẫn sống được thôi Việc cần bây giờ là phải giữ máu nhiều nhất có thể khi mà gặp Beat và có thể là, là, là chiến thắng bọn Clyde trong một vài tình huống là có thể ăn được Thế là rồi Đồ khéo quá anh em ạ Già vẫn chưa lên Mất bao tiền roll luôn Chưa lên được hai Một round chiến thắng nữa thôi Tạm thời tôi sẽ cho cái bộ gót vào anh em nhé Tạm thời Thunder nó sẽ gánh thôi Ok Khó lắm anh em ạ ừ, Khó lắm Xòe qua lần nữa đi Cứ mẹ chói kéo Chói kinh thế Thằng này đủ 3 Metalit rồi anh em ơi Thằng nào đam không có luôn Ra ngộ không rồi Khó thật sự luôn Quá khó rồi anh em ạ 37 máu Quá khó rồi Làm nào bây giờ <clears throat> Round này lại gặp lại thằng Beat này một lần nữa gặp lại thằng Bít Khó nhở Bây giờ chuyển ra 9m anh em ạ 9m <clears throat> thì sao Dòng mập lên được 2 thì mới chuyển ra 9m được Dòng mập lên 2 em chơi 9m 9m fake ấy Chứ còn không không 9m real anh em nhá Mà tôi bỏ bao nhiêu là con Thunder rồi Biết thế chơi 9m fake <clears throat> khó rồi khó rồi ba metalit anh em ạ đam không dồn chết hết được ro không thể dồn chết hết được bọn này châu quá rồi khó quá bạn ơi xin cái top 2 thôi cho xin cái top 2 <clears throat> khó quá nhở dễ chết thôi anh em ơi tầm này dễ chết thôi ui Bom hai này Thế thì thôi bắn rồng đi nhá thế, thế thì tôi lại quay xe các bạn Quay xe không không không không chơi 9m nữa Có có gót rồi Có có có, có bom rồi chơi gót anh em ơi <coughs> Được Đuổi con game căng thẳng quá anh em ạ <coughs> Ăn nổi không đây Rao tiếp theo là gặp thằng thằng thằng uh, gì nhỉ? Thằng Lai đúng không? Rao tiếp theo gặp Lai vừa gặp bóng bản sao của bit rồi ra gặp like anh em ạ nổ hay quá Ui, combo đẹp luôn anh em ơi tuyệt vời hay quá anh em ơi ăn à, rồi đẩy thằng like đi top 2 anh em ạ <clears throat> bây giờ top một mới khó này đến cái đoạn này mới khó khó vãi cứt luôn á thằng này bây giờ nó giảm sát sát thương Giảm 20, 35% sát thương cho tất cả con cờ trên bàn cờ luôn Bom gánh nổi không đấy Cho gót vào đã Quên đấy 4 gót 6 mét Già chưa lên được hai Bom đã lên được hai rồi 4 gót 6 mét kết hợp với cả uh, Bom Đấy, thừa một slot để nhét bom vào Dồn toàn bộ đồ cho đó bom luôn à, Ăn nổi thằng này không nhở Thằng này bây giờ nó, nó bị to quá rồi ấy anh em nhìn nó kìa trông vai cứt luôn ừ, bây giờ nhá cái cái cái cái tiền của nó bây giờ là 100 đô rồi 100 <clears throat> đô rồi anh em ạ dã man thật sự ô bạn ơi bạn có vẻ hơi khinh thường tôi đấy nhở bạn có vẻ hơi khinh thường tôi ui rồi ôi xin nhá <laughs> <coughs> chưa đâu, chưa đâu, bây giờ mới bắt đầu anh em ơi. Riêng đây bây giờ nó đến cái bàn solo này mới câu chuyện nó mới bắt đầu anh em ạ Rồi, round sau lên được 11 rồi anh em ơi Đấy Rồi, kết thúc ở 11 thôi anh em ơi Kết thúc 11 con thôi, 12 con thì không mong đến <laughs> Câu chuyện là khi mà bom hai thì nó khác anh em ơi God bom gót bom tối thượng <laughs> đấy bắt đầu luôn rồi bắt đầu luôn rồi <coughs> bạn có vẻ hơi khinh địch bạn có vẻ hơi khinh địch Bắt đầu luôn rồi anh em ơi Kiểu như đối thủ bảo chắc chắn nó thắng rồi Đấy, bây giờ tao AFK luôn <laughs> Nhưng không, không có chuyện đấy đâu Làm gì có cái chuyện đấy bạn ơi Còn thở là còn gỡ Đấy, một khi tôi vẫn còn sống Tôi vẫn phải cựa <laughs> Cố gắng cựa để, để, làm nào Để có thể là lực kèo mãn nhãn Tạo ra một cái siêu phẩm phục vụ anh em như <laughs> nhưng mà lật được không thì tôi chưa biết anh em nhé <laughs> khó anh em ạ khó đấy không dễ đâu đối thủ này bây giờ dồn tiền xuống 50 đô rồi càng ấy rớt này rớt vào thay cho con nào đây tạm thời như này đi ok lên 11 đã này lên 11 từ từ lên 11 Đúp <clears throat> tiếp Máy bay Không Không không không không Từ từ từ từ từ từ, từ. Chưa chưa Ui quên chưa ghép đồ Rao này chắc thua Quyết trượng cái đá anh em ạ à. Từ từ đá Ui mạnh lắm anh em ơi <clears throat> Ngộ không hai rồi Nó mắc binh rồi anh em ạ rồi, ờ, từ từ đã, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. đều đều đều rồi, Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ cái đoạn này phải bình tĩnh. Không vội, không vội, không vội. Đây. Lên được 11 rồi anh em ơi, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, luôn tiếp rồi. Luôn tiếp anh em ạ. Ủa đen nhờ, đéo ra đấy, Spirit luôn Cay thật đấy <clears throat> Đát ơi mày ở đâu mày ra đi chết tôi rồi Thế này không ổn Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Ổn không, ổn không, ổn không, ổn không, ổn không Ổn không, ổn không, khỏe lắm anh em ơi, gỗ không hai rồi 3 lít thì đỡ thì thế mà được, không còn đam Chết rồi, làm nào giờ 10 máu Đạt Giả dạ hai à? Được, cho ra dạ hai vào Ok Già dạ vẫn được hưởng gót anh em nhá Water Spirit Thiếu con đát nữa thôi <clears throat> Bây giờ phải có con đát nữa thì mới chơi được Thiếu con đát anh em ạ Chưa có đát Chưa có đát chưa chơi được Được Cần gì đát đâu Cho một con Light Spirit cũng được Không cần đát Light Spirit thôi Cố lên Ăn nổi không hai quả bom đặt ra rồi Có RO mà Lổ đéo ăn thua anh em ạ <clears throat> lổ anh em nhìn cái con con ngộ không của nó kìa không ổn rồi anh em ơi sợ quá a à! ba máu <clears throat> căng quá anh em ơi chết rồi chúng ta dừng lại ở round 39 này à bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán đi bán bán bán bán bán hết bán hết bán hết anh em ạ ui đây rồi rồi cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội cơ hội cuối cùng cơ hội cuối cùng dành cho tuấn cơm Cơ hội nào dành cho Tuấn Cơm đây Cơ hội nào dành cho Tuấn Cơm đây Ồ Được không, được không, được không, được không, được không Được không, dây cuối, dây cuối, dây cuối, dây cuối Ok Ok bạn ơi Có khác không Có khác không Ồ, khác đấy chứ Khác đấy Khác đấy Khác đấy Ui xôi ơi Vẫn có thể cựa Được <clears throat> Chưa đâu bạn ơi Cuộc sống nó vẫn còn tiếp diễn <laughs> Vẫn còn anh em ơi Vẫn còn Vẫn còn thở Vẫn còn thở anh em ạ à. Quá căng Căng thẳng quá nhờ wow. Lọt một con là chết Tôi chỉ cần để lọt một con nữa là chết anh em ạ à. Bây giờ cái việc cần làm là tìm ra con Dark Spirit <clears throat> Khó đấy Căng quá anh em ạ à. Lật được không Tôi là lực kèo à, từ à, coi như là là 90 máu ấy Đối thủ bây giờ tôi đã đẩy được nó là 37 máu rồi Vẫn chưa đến cái giai đoạn chia máu anh em nhá Vẫn chưa chia máu mà tôi đã bắt đầu kèo nó xuống còn 37 máu rồi Cơ hội nào cho tôi đây Nổi không giáp bằng Chắc là chốt cái giáp bằng rồi Quá căng thẳng <clears throat> ba lít à, quá to luôn Không ra đát anh em ạ <clears throat> Bài này chính ra con Thunder mà lui là cũng lên được 3 sao đấy Nhưng mà không lui Nó đổi vị trí rồi cả Đổi vị trí ngộ không à Ok Ăn nổi không Đừng chết nhá Ui bom đặt đặt thơ trọng Bom đặt được một quả anh em ạ Ra vừa rồi đặt được một quả Ui ăn luôn không thì chết rồi hai con còn sống kìa. u uh, hay quá hết được được được được được được được được được được được được được được được được được được cứ tưởng chết rồi vẫn sống hồi sinh hồi sinh ui rất hay rất hay rất hay hay quá anh em ơi tuyệt vời được thunder spirit ba sao tôi đời rồi đấy anh em ạ nhưng mà tôi không mua Đó Đối thủ cũng đã phải xả hết tiền đi rồi Rất căng thẳng Ồ, ăn nổi không Cướp con cầu đá anh em nhá Ui, giờ không kịp cướp con cầu đá rồi Liệu rằng có thể ăn nổi không Nổi không đây Bom đặt được hai quả hay quá anh em ạ <clears throat> Vẫn còn sống hai con Ô không, nó vẫn sống được rồi anh em ơi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, lỗ. Hay quá. Ui giời ơi. Trận đấu đã trở về cái thế cân bằng rồi anh em ơi. Ơ. Quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên sao vẫn để mấy con này. Không ra rồi. Không ra rồi. Ơ, con già ở ngoài đấy. Con già bị ra ngoài từ lúc nào đây? Ôi giời vừa lấy là mất 3 mét à rồi rồi mua tư tế vào anh em bạn kẹp vào thêm cái hack thêm cái hack thêm cái hack thêm cái hack rất cần rất cần cái hack ok cướp gấu lần này tôi đã cướp con gấu trận đấu đã trở về thế cân bằng rồi bạn ơi hai quả bom đặt ra thôi xong rồi <laughs> hay quá anh em ơi đùa u uh, vẫn còn hai con máu xuống thấp rồi nhá lổ lại đây uh, chưa đâu bạn ơi trông bom lổ khỏe lắm Thôi xong rồi <laughs> Trời ơi God Bomb tối thượng anh em ạ à. Level 11 God Bomb 6 Spirit Cản được Vẫn cản được anh em ơi Mặc dù đối thủ xanh lắm ra được con gấu assassin ở round 11 cơ mà Chuỗi thắng coi như là đến chết hết rồi Mà vẫn còn đang có cái chuỗi thắng cộng 22